Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm file mua đồ bằng WPA cực nhanh Trước tiên là mình mở WPA lên Rồi mở auto lên Không dữ vậy chỉnh à, bỏ hai cái phần receiver nè mấy bạn không rành thì nó rối lắm chờ lóc game vậy bên đây có phần send và phần filter nha. phần filter thì để mở những file flt phần send thì mở những file sbt đừng có lẫn lộn hai phần này đó. rồi bây giờ mình đã làm sẵn cái file ờ, mua tiễn rồi à, mình sẽ mở ra đây rồi bây giờ mình sẽ à, dùng WPA mình chọn vô cái auto target của VM này. kéo xuống đây này open đó như là xong rồi bên cái phần mà filter là khỏi cần bắt bucket chỉ là bây giờ click vô là dùng thôi cái này mình đã xét sẵn là mua 2.000 liên châu tiễn nút B là chữ bay nè chữ nút bay nè rồi test nha thuốc thể lực thì chạy lại cái ông bán thuốc à, đứng kế ông nè nhận rất nhanh ừ. rồi cách làm thì ờ, cũng rất là đơn giản cách làm thì ờ, mình bắt bắt két két mình sẽ bắt bắt két của cái phím chữ cái cái nút dấu bài nè bây giờ là mình thao tác trên đây bấm một cái bấm rồi top lại đó đây đây là cái ờ, code của nó nè đó bây giờ là mình chỉ cần lấy từ qua cái chỗ 55 hai chữ F đó copy lại rồi mình xóa mình xóa cái này đây đây là bên filter nè filter nó như vậy thì mình thì mình mở lên rồi mình dán cái đoạn có nãy nó qua okay. À, rồi tạm thời thì mình apply để để đây chút đi rồi bây giờ thí dụ mình uh, mua mua đồ ví dụ bây giờ à, uh, ví dụ giờ ai muốn mà mua sẵn cái gì đó cho nó uh, tiện đó rồi mình làm đây là à, cái mình chết có 2.000 long thủ cân đây mua ok đây là nguyên cái đoạn code mua 2.000 long thủ cân nè copy là mình dán vào cái dòng dưới này nè đó rồi mình đặt tên dụ 2.000 long thủ cân ok rồi rồi bây giờ mình test luôn đây phải không nó mua rồi đó là vậy còn nếu bây giờ mà các bạn muốn lấy cái ờ, file ờ, cửa hàng cũ ra rồi mình tự động mình ờ, làm file mình mua thì cũng được bình thường nói chung là cái cách làm thì nó đơn giản vậy thôi còn đây giờ cũng không có mua gì nhiều Ví dụ mua nếu mà muốn làm file thì làm những cái mà ờ, cần thiết đó ví dụ ờ, mua đá tăng tốc tiêu rồi đó hay gì đó làm sẵn vô về tới chừng ờ, mình xài lấy ra mình xài cái cái này thích hợp để tạo mình nâng ngạc vụ thôi đơn giản rồi video mình kết thúc ở đây nha file thì mình sẽ để ở dưới video thì ờ, cái file là cái file ờ, mua cung tiễn thôi còn ờ, các bạn muốn làm thêm gì đó thì có cách làm là tự làm được rất đơn giản mình kết thúc thôi nha